nhưng khó có khả năng họ quy phục trước những yêu sách của Bắc Kinh trên Biển Đông để phải hy sinh một đồng minh quan trọng trong khu vực như Việt Nam. Hình ảnh bài viết trên VOA. Theo VOA, Moscow hiện đang là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất, đồng thời là đối tác khai thác dầu khí quan trọng nhất của Việt Nam trên Biển Đông với các công ty Nga đang tham gia liên doanh với Petro Việt Nam. VOA dẫn lời tiến sĩ Colin Cole, chuyên viên nghiên cứu về các vấn đề an ninh trên biển tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaranam, Đại học Kỹ thuật Nan Giang ở Singapore, nói rằng về vấn đề Biển Đông đã được đề cập trong cuộc gặp Putin tập vừa qua, bởi vì tiến sĩ Kolinko căn cứ theo tin từ Reuters hôm 27 tháng 3 rằng kể từ tháng 1 năm 2022, các tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào các lô khai thác dầu khí mà Nga đang sở hữu hoặc vận hành với Việt Nam trên Biển Đông khoảng 40 lần. Theo lý giải của tiến sĩ Kolinko, khi những việc này xảy ra, ông Putin phải nêu lên với ông Tập vì nó liên quan đến lợi ích trực tiếp của Nga. Đồng thời, Việt Nam là một nước hết sức gần gũi, chung thủy và kiên định nhất của Moscow ở Đông Nam Á. Ông Kolinko nghi ngờ khả năng Moscow quy phục sức ép của Bắc Kinh để từ bỏ những lợi ích về năng lượng trên Biển Đông và cái giá khải dĩ là Việt Nam xa lánh. Liệu Moscow có muốn đẩy Hà Nội vào vòng tay của phương Tây khi từ bỏ mối quan hệ hợp tác năng lượng với Việt Nam trên Biển Đông? Ông lập luận. Rộng hơn nữa, liệu Nga có muốn bị Việt Nam xem không chỉ là một đối tác thiếu tin cậy mà còn là một đối tác thế yếu trước Trung Quốc hay không? VOA nhắc lại việc Việt Nam đã 4 lần bỏ phiếu trắng và một lần bỏ phiếu chống các nghị quyết lên án Nga tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bất chấp sự kêu gọi vận động của các nước châu Âu kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine đến nay. Hình ảnh ông Tập Cận Bình và ông Putin. Theo phân tích của tiến sĩ Cole, thì duy trì tình bạn với Moscow, Hà Nội phải đánh tín hiệu rõ ràng rằng họ trân trọng mối quan hệ đối tác này và lập trường của họ để cuộc chiến ở Ukraine ít nhất là phải chấp nhận được đối với Moscow. Việt Nam có thể đẩy Nga về phía Trung Quốc nếu họ đi theo lập trường của phương Tây về Ukraine và nếu Moscow ngã về Bắc Kinh hoàn toàn thì sẽ có hậu quả to lớn với Việt Nam. Về cả vũ khí quân sự và khai thác năng lượng trên Biển Đông, tiến sĩ Colin Cole cho biết. Đồng quan điểm tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, chuyên viên nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusuf Isaac, nhấn mạnh rằng Trung Quốc không thể ép Nga về khai thác dầu khí với Việt Nam trên Biển Đông VOA cho hay. Tiến sĩ Hiệp chỉ ra trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2019, Bắc Kinh đã từng gây áp lực với Moscow 3 lần. Văn phòng Tổng thống Putin đã trả lời rất rõ ràng đây là sự hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong vùng biển hoàn toàn thuộc quyền tài phán của Việt Nam, nên Trung Quốc không thể can thiệp được. Nga đến Việt Nam trên cơ sở có lợi thì trước hết họ phải bảo vệ lợi ích của họ, tiến sĩ Hiệp nói. Và theo ông, các giàn khoan ngoài khơi trên Biển Đông là chủ quyền của cả Việt Nam và của Nga. VOA dẫn lời tiến sĩ Colin Cole chỉ ra rằng Biển Đông có thể sẽ căng thẳng hơn trong thời gian tới sau khi ông Tập được bầu làm chủ tịch nước lần thứ ba vào ngày 10 tháng 3 vừa qua. Do nhu cầu của ông Tập muốn củng cố quyền hành nên cần phải khẳng định chủ quyền đối với các vùng biển tranh chấp. Chắc chắn có khả năng